thì uh, có một bác uh, đang uh, nhận lạc này con chào bác ạ à. bác đang uh, thu hoạch lạc ạ đang thu hoạch lạc ấy. à đây à ồ cái này là ở quê mình con thấy là một người hay trồng lạc nhỉ bà bác nhỉ ờ. Ờ. à. à. bác uh, thu hoạch đang thu hoạch đây đây là vườn của nhà bác ở đoạn nào vườn của bà ở trong, à thần trong kìa vâng. này là tốt lắm rồi đây nhỉ bác nhỉ à có cát này có cát đất cát này rất là tốt hả có đất cát này nó lẫn cát này nhỉ pha cát đấy pha cát nó rất là tốt luôn này đất đông chứ mà bác mua đất cát ngoài bài đi vay đồ Nhưng mà đất đất đất đất thịt là không có gì mà à đất thịt là không có đất ngoài sống đi đưa vào à. đồ này à, mình phải mua uh, cát mà xong vào đổ ừ bảy chế trồng là được. thành uh, trồng tay nữa khi nợ mi trẻ đấy là mi có cổ đấy dạ dạ chứ đất đông nó không có cỏ vâng vâng con thấy mọi người đây đa số là mọi người trồng trồng lạc nhiều nhỉ ừ. bác nhỉ ở xung quanh này phụ sản đi là cổ nhiều này à. vâng dạ dạ đất dăm quả à. con đang thấy là hầu như là con thấy là bà con đây trồng lạc rất là nhiều luôn ở hai ven đường này này Đấy, bác cũng chia sẻ luôn là cái cát này cái đất cát này mình phải lấy từ bên uh, ngoài cái sông Lam này này cái sông Lam nữa đó à, cái sông Lam này uh, ờ, theo hướng răng theo chỉ răng theo chỉ này này đó, thế là dòng sông Lam ở. vâng mua, mua sẽ cái cầu có cái cầu, uh, bắc qua dòng sông Lam nhỉ ờ, cầu Nam Đàn à, đấy cầu Nam Đàn đấy bán thì uh, bác bán thường thường bán bao tiền một cân hả bác 25 000 à 20 000 25 000 25 000 một cân thân mến Hiện tại thì à, Giang đang chạy trên ngay con đường quốc lộ 46 dẫn về à, xã Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Hôm nay thì à, Giang muốn chia sẻ mọi người về quê hương nơi mà đã sinh ra một kiệt xuất, một nhân tài đây chính là cái ngã ba dẫn vào làng Sen nhé mọi người nhé Thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Từ à, vị trí à, con đường quốc lộ 46 này mọi người sẽ rẽ bên đây phải Ở đó mọi người sẽ có một cái biển chỉ dẫn là làng Sen 1 km này Sau đó mọi người chạy thẳng cái con đường quốc lộ này mọi người có thể về thành phố Vinh, Nghệ An nhé khi à, ờ, mọi người bước vào cái à, làng xe này mọi người sẽ nhìn thấy một cái à, cánh cổng có mang tên là Kim Liên quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh làng sen này thì uh, mọi người sẽ được bắt gặp những cái cảnh uh, xung quanh là những cánh đồng và những cây cổ thụ rất là to ở cái làng sen quê hương bác và tiếp đó thì mình chạy tiếp con đường này vào sẽ bắt gặp những cái cảnh cây đa giếng nước những cái cảnh rất là thân quen và với những ai ở xa quê hương không còn ở Việt Nam nữa mà sinh sống nơi xa không có dịp về thăm quê bác thì mọi người có thể xem cái phim của Giang này mọi sẽ à, biết về à, quê hương của bác à, mọi người đây là một cái hồ ao sen tử tế nhé đấy rất đẹp chạy dọc theo con đường này thì à, Giang thấy là cái cảnh quê rất là yên bình và đây cũng là lần đầu tiên mà Giang à, bước chân đến à, làng sen quê hương à, bác nơi đã sinh ra một kiệt xuất vĩ nhân đây mọi người có thể nhìn thấy cây đa đây đây chính là cây đa ở làng sen mọi người hay nhắc tới cây đa rất là to ở bên này nữa giang thấy là có một cây đa ở cái sân vận động khá là to này đi à, vào sâu hơn một chút nữa Với chị à, này bán nước mình sẽ gửi xe chị bán nước này mình sẽ vào thăm nhé trước ờ, cái ờ, cổng vào di tích thì ờ, sẽ có một cái ao nhỏ nhỏ ở đây tựa cho cái cánh sen này mọc ở giữa hồ đây mọi người ở đây người ta xây dựng ra thành một hai ba bốn bốn đúng là năm cánh sen có bốn cánh sen đây Đấy, sau đó thì mọi người sẽ đi, vào phía bên trong khu phía bên trong này thì đang thấy là đây được cắt tỉa trồng hoa giấy rất là nhiều luôn dọc cái à, con đường đi vào còn à, phía bên này thì là sẽ có cái quầy à, sản phẩm lưu niệm khi mà mọi người à, về thăm quê bác để mua còn giờ mình sẽ đi à, vòng qua một chút này à, để chia sẻ mọi người xem nào. ở ờ, à, ven kế này thì à, con đường này thì có một cái hồ rất là lớn Đấy, hồ lớn và xung quanh hồ thì có những cây dừa và cây liễu đây là cây liễu này đây là cây liễu giới thiệu cho mọi người biết đây hàng dừa có quả thực tế nhá có một hàng dừa rất là rộng mênh mông Đấy, khu vực trong này Đấy, đi dọc theo này thì uh, mọi người sẽ vào khu ờ, phía bên nhà tranh nhà đất này trước khi vào đấy thì ờ, mình sẽ đi quanh cái này cho mọi người cùng theo dõi đó kia thì giang thấy là có những cái chuồng bồ câu bốn cái chuồng bồ câu đó ở phía bên này còn phía bên này thì ờ, giang cũng chưa được biết lắm nhưng mà mình cứ đi một vòng này đi đã để chia sẻ mọi người khi ờ, mà nhắc đến ờ, chủ tịch hồ chí minh thì chắc chắn là mọi người sẽ phân vân và tìm hiểu về những người thân trong gia đình của chủ tịch hồ chí minh trên ờ, đường đi vào trong này tham quan thì giang sẽ chia sẻ với mọi người luôn nhé về thân sinh ông ra chủ tịch hồ chí minh đó là cụ nguyễn sinh sắc sinh ngày mùng ngày tháng thì giang không nhớ thân sinh cho cụ ờ, Hồ Chủ tịch đó là cụ ờ, Nguyễn Sinh Sắc, sinh năm 863, mất năm 1929 và mẹ của bác Hồ là bà Hoàng Thị Loan, sinh năm 1868 và mất năm 1901. Và chị gái của bác Hồ là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1884 và mất năm 1954. Còn ờ, anh của bác Hồ là Nguyễn Sinh Kiêm, Khiêm sinh năm 1888 và mất năm 1950 đó là những ờ, anh em gia đình người thân của bác và mọi người cũng đã được tìm hiểu và biết thì hôm nay Giang chia sẻ thêm về ờ, số thông tin về ừ, tư của của bác đây có một chị ờ, đang làm cỏ ở đây chào chị nhá chào cô ạ vâng chào các cô nhá Vâng, các cô làm cái này à? Cái này bưởi này chắc là tốt lắm anh nhỉ? rất là tốt luôn. Đây có cái ờ, bưởi này mọi người, rất là tốt. Chung là trong này à, rất là mát. Ở phía bên này thì đang à, thấy là có một cái ờ, ngôi nhà sàn khá là đẹp bằng gỗ. Đây mọi người này. có thể là cái ngôi nhà này là ngôi nhà để à, mọi người tưởng niệm nhớ đến bác đây về quê hương bác à, sàn gỗ rất là to rất đẹp luôn mọi người đây mọi người cái để ấy nhưng mà chắc là mình không không lên được rồi để mình đọc cho mọi người xem nhé đây có chữ đây này mọi người này nhà lưu niệm của chính phủ nước cộng hòa nhân dân của Lào mọi người tặng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An oh, của đồng bào Lào thảo nào mình thấy những cây gỗ nó rất là to, lớn làm theo kiến trúc của người Lào thật mọi người ạ oh, rất là đẹp đến trong này mình đi cho mọi người xem nhé đó cái cảnh rất là đẹp này đây có một cái bể gọi là mình nghe nói là bonsai nhỏ nhỏ đây đấy hai cây si và biểu tượng của đất nước triệu voi thì mọi người biết rồi đây là những con voi đấy, được làm bằng đá thạch hai hai con voi đứng hai bên luôn mọi người hai con voi đây. cho mọi người cùng à, xem này đấy vào bên trong à, sàn này thì à, có những cái chuồng khá là lớn đây Ồ, chuông này thì à, rất là to chuồng thật đấy mọi người nhá khu tưởng niệm của là người đồng bào nhân dân cách mạng lào tặng ừ, trụ rất là to luôn mọi người ốp bằng gỗ có thể là trụ xây mà là ốp bằng gỗ và kiến trúc thì phong cách của người đồng bào Lào này có một hoa sen này mọi người này Rồi tiếp tục mình uh, di chuyển sang uh, khu phía bên kia nhé Nãy rằng hỏi mọi người là không không không lên trên được mọi người Đây có cây sala đồng chí Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. trồng lưu niệm là người cây sala này. Cây sala này à, ở trong đạo Phật là mọi người biết rồi có những cái rừng cây sala nó rụng hoa xuống sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là biểu tượng gọi là cây sala la vào mùa hoa nở cây sala này sẽ có những cái màu hoa nó trắng trắng này mọi người trắng sữa rất là đẹp hoặc là cây sala đây này đấy đây rằng thấy có những cái ờ, cây ờ, xì rất là đẹp nha mọi người thiết kế như kiểu như một cái chùm ờ, chùm nó lên <laughs> như kiểu gọi là cái ô tre ấy. rất là đẹp đây cái này nữa à. còn cái khu này thì sẽ có những bức ảnh đang nghĩ là làm cái kiểu sân khấu để mọi người tổ chức ngày lễ nhé đấy à, một người uh, có những bức tranh để uh, chụp và chia sẻ những cái địa danh ở um, Nam Đàn này này chùa Đại Tuệ này xã Nam Anh huyện Nam Đàn này này à, khu uh, đô thị du lịch biển Cửa Lò này đền thờ vua Quang Trung này và khu lâm rất rất nhiều luôn người về à, đây có thể à, đi tham quan những cái địa điểm đó khu vực này như kiểu à, biểu diễn hội nghị ấy mọi người ạ đây, cái cái uh, sân khấu đây này à, phía dưới này thì uh, có một người ngồi nghe thuyết giảng đó thì mình đi qua một vòng này xem uh, đấy xem nào xem những cái bức ảnh mà mọi người đã chụp đây kỷ niệm Đây phần 2 này di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới Đó Ở những nơi mà ngày trước bác đã ra đi này Trước năm 1969 ờ, mọi người đây chụp ở những nơi bác làm việc Này có đầy đủ nhá biển tên gắn tại tòa nhà xây này trên nền khách sạn khắc tuần cũ này Phú Quốc Anh này Lê Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thuê kiếm sống và hoạt động giai đoạn 1914 1917 đó. đó đây cái ảnh cũ bác ngày xưa làm bồi bàn này văn ba này Đấy, Trần Dung này hoạt động hầu như lưu lại những kỷ niệm mà trước đây của bác đây bác làm việc này Đấy, đồng chí Pháp này năm 1923 1924 à, này ở bên à, Liên Xô mọi người rất nhiều những ký ức à, của bác ngày xưa đã được mọi người lưu giữ đây rất là kỹ càng cái này mình không thể chia sẻ hết một cái video trong một cái video là cho mọi người xem được mình qua cho mọi người để cho mọi người uh, xem lại và có thể mọi người tìm hiểu lại kỹ hơn ở lung ở bên Trung Quốc sao ấy. đây là tác phẩm nhật ký trong tù của bác này trong thời gian bị giam cầm bởi chính quyền quốc dân đảng Trung Quốc năm tháng 8 năm 1942 đến 43 đấy, nhà tù đấy bên quảng tây này chung là rất rất nhiều Đấy. đây là khu ờ, di tích ngôi nhà tại quê ngoại nơi sinh chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Hoàng Trù xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An đây là ngôi nhà tại quê nội à, của anh nơi chủ tịch của Trinh đã sống cùng gia đình ở làng Sen xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An là quê nội tí nữa mình sẽ vào trong này mọi người nhé đây là những cái um, tích mà chiến khu Việt Bắc ở Cao Bằng Bắc Bó này, này. Đây, mọi người đây đây có cả bài thơ của bác này suối Lenin này là nơi mà bác đã ở và hoạt động đây cái uh, khu vực cao bằng này mọi người đã từng đi rồi đúng không ạ đó là lán khuổi nậm Đấy, ở bắc bó xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng nơi diễn ra hội nghị trung ương đảng cộng sản đông dương lần thứ 8 tháng 5 1941 à, hay là nhà cụ gì mà bác thường lui tới này rất là nhiều cái um, vật còn à, in dấu mãi lịch sử và không bao giờ để bị xóa mờ nữa tại vì cái lịch sử nó đi dòng theo dòng thời gian mãi mãi à, bây giờ mình sẽ tiếp tục vào khu bên trong để chia sẻ mọi người nhé dọc cái này thì uh, giang thấy là mọi người bà con là bán những cái đồ à, lưu niệm càng lưu niệm là sau khi mọi người về đây về tham quan mọi người vong check in rồi mọi người tham quan mọi người có thể mua một số quà lưu niệm về gửi tặng cho gia đình người thân hay bạn bè để cho mọi người có thể lựa chọn rất nhiều luôn những cây sáo rồi những à, cái cốc nước bán rất là đầy đủ bút tre này không thiếu gì luôn rồi những cái đồng hồ đấy rất là đẹp mọi người phải nói là một cái rất là tinh xảo mọi người làm ra những cái sản phẩm này rất là tinh xảo công nghệ rất là, là, là cao mới làm ra được này có cả sáo rất nhiều vùng người này cũng tự tựa giống nhau hết rồi mọi người bên này cũng thế này rồi những cái bát đĩa chén này bằng cái chữ mà mình hay nói là thư pháp thư pháp rất là sắc nét luôn mọi người nhé nhìn mọi người có vẻ được đoán được hiếu tâm gia đình này tài lộc này gia đình này nó là rất rất đẹp còn bên phía bên này thì uh, mọi người có dựng lại cái à, lịch sử dép lốp của bác Đấy, lịch sử dép lốp dép lốp ra đời trong năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1947 dép được chế tạo từ một chiếc lốp ô tô cũ tại Việt Nam đôi dép cao su được coi là bảo vật quốc gia đấy mọi người thấy chưa đây này mọi người à, để ý này <laughs> mọi người sẽ làm một cái tượng trưng một cái dép uh, lốp rất là to đây và người ta bán luôn những cái uh, đồ dép lốp ở đây để cho mọi người mang về làm kỷ niệm những cửa hàng này và bên cạnh thì có một cái à, tượng trưng lốp xe đó Ồ, oh, bên trong này có một cái à, hồ nước rất là rộng mọi người à, đây là ao cá bắc hồ mọi người là ao cá giờ xem à, vừa nào cá bác hồ xem này. ngày xưa bác thích nuôi cá lắm mọi người ạ ui giời quá tuyệt vời luôn mọi người ạ đây còn cá là cá thôi ô đẹp không mọi người ơi quá tuyệt vời cảnh nó rất là thanh bình luôn mình về đây mình cảm giác là à, mình được về quê bác hồ à, và gặp bác được thật đấy mọi người ạ khá to lắm mọi người đây này Ồ, ừ, khá nó hiền cực kỳ luôn Chắc mình nghĩ là mình có thể sờ được nó đấy Đây này mọi người này Ui, cá rất là to luôn Ui, rất là nhiều Wow Đây mọi người mà mua cái bánh ngổ nổ cho nó ăn ấy Thả đây ăn thì tuyệt vời Thỏa thích ngắm cá Ừ, xung quanh dọc đây là một người à, trồng cây liễu rồi là cây đa rất là nhiều dừa đấy xung quanh nhà đi qua cầu bên kia vòng sang bên kia có những cái à, rừng trúc rừng tre này rất là đẹp đúng không ạ Đấy, mọi người về đây trực tiếp uh, tham quan thì mọi người mới để ý là rất là rộng khu uh, thuộc là di tích của uh, nội của bác này đây phía bên này còn rừng hoa ấy nữa này hoa liễu nữa này bên kia mọi người rộng lắm nó là cái ao cá này nhiều cá thật vậy cá rất là hiền nó bơi tung tăng tăng này nên mà là thì ờ, rất là nhiều những cái cái ờ, tư liệu cũ về bác không là một người này rồi những cái hình ảnh ờ, ta phác họa lại và những cái bộ quần áo còn cũ đây này ô oh. cái áo mà ngày trước là đồng bào người tặng bác rồi là tư liệu cũ của bác ấy hầu như là toàn tư liệu cũ đâu mọi người đây năm bác về quê thăm này phát biểu nói chuyện với à, bà con này à, các cháu nhỏ thiếu niên nhi đồng này Đấy, rất rất là nhiều cái à, cũ rồi những cái ấy nên sản phẩm cũ mà trước bác đã từng mặc thì để lại đây hết rồi à? Bác nói chuyện với đồng bào nhân dân rồi đi thăm rất là nhiều nơi nhá và đây có một cái ờ, tượng của bác và vào đây rằng <laughs> nổi hết da gà lên mọi người không phải là lạnh mà như kiểu mình Ờ, lần đầu tiên đến cái cảm xúc của mình ấy nó rất là sống động và như kiểu mình đã từng vào cái thời đấy rồi hay sao ấy đây mọi người này hầu như là toàn bộ những cái à, kỷ vật cũ của bác rồi là đôi dép rồi rất là nhiều cao chi của bác này khi bác về thăm quê lần thứ hai này, nó cũng ờ, mòn theo năm tháng chuẩn theo năm tháng mà đôi dép hầu như là lưu lại đây hết mọi người không thiếu một cái gì đây cho mọi người xem nha này đi thẳng thì sẽ chỉ sang bên à, nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh này và bên này là có khu di tích nhà ông phó bảng nguyễn sinh sắc thân sinh chủ tịch hồ chí minh nha mọi người nhé đây là cụ nguyễn à, sinh nhậm ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là khu vực nhà ông nội Đấy, sinh ra bố của bác Hồ đây. Ở cái khu vực này này mọi người này. Đây, chắc là mọi người à, ấy lại dựng lại này. Có thể là căn nhà nó không còn nữa mọi người sẽ dựng lại. Đấy, nhỏ nhỏ như này này. Đó, rất là đơn sơ. Đấy, trước ở trong này thì à, một người chỉ ấy thôi còn dựng lại thôi chứ còn cũ thì chắc là nó không còn nữa đang nghĩ là vậy đây cái lối này mình sẽ đi à, vào vực à, bên đấy nhé không biết cái cây quả gì đấy mọi người ạ Em không thấy, chưa thấy bao giờ mà nó quả thật đây này Không biết có ăn được không Chị ơi cho em hỏi quả này gọi là quả gì nhỉ? Quê mình ấy Quả đào tiên anh À đào tiên à? Ồ dạ. oh. À hóa ra đây cây cây đào tiên à Mọi người mà hay xem phim thường không mà ăn quả này là trường sinh bất tử đấy à? Dạ. À, dạ và quả đào tiên nó có thật mình thấy là lần đầu tiên mình thấy ở quê bác là có quả đào tiên đấy mà nói với à, câu chuyện là câu chuyện vẫn bất tử vậy thôi mà nó rất là đẹp luôn nói chung mọi người xuống đây mà được à, nhìn thấy cái quả đào tiên này chắc là mê là hồn lắm đây <laughs> hiện tại thì giang đang đến cái à, khu vực vào nhà à, hồ chí minh đây cho mọi người nhé đây cho mọi người xem luôn biển tên này nhà ông phó bảng nguyễn sinh sắc thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đó, mọi người sẽ rẽ vào bên phía bên này đó, mọi người sẽ được uh, vào tham quan hiện tại thì uh, khách tham quan đến rất là đông mọi người nha mọi người có thể vào uh, tham quan và chụp ảnh lưu niệm cùng với tất cả mọi người trong này và biết được quê hương Bắc đây là nơi mà mình mong muốn ừ, đến và đặt chân đầu tiên đấy mình ạ ở phía bên trong này thì đang có thấy một cái cổng bánh gác tranh nhá gác để bảo vệ cho bác à, trước ấy ờ, nhà của bác ấy thì có một cái vườn vườn lạc mọi người ạ Ủa, rất là đẹp luôn và hai bên đi vào thì mọi người biết được là có hoa dâm bụt đó ở phía trong này thì mọi người cấm ờ, hút thuốc nhá không ờ, thắp hương thì là khu để mọi người thăm nghiệm thôi đó. hai bên hàng hoa dâm bụt mọi người thấy khách rất là nhiều nơi đến nha thăm quê bác nha. đấy thì mọi người là cũng muốn háo hức một lần được đến một lần được uh, trải nghiệm và biết được cái uh, nơi mà đã sinh ra một kiệt xuất một doanh nhân văn hóa thế giới như giang chia sẻ như lúc đầu mọi người biết rồi thì cũng có rất là nhiều cái mình không tiện nói ở trên này chia sẻ mọi người à, đây có các chị đây là bán uh, chụp ảnh luôn ai mà muốn chụp ảnh hồ lớn ấy, thì mọi người vào đây chụp ảnh trước cửa nhà đang thấy là bác có một cái cây cái bưởi đang ra quả rồi đây quả đây rất là tốt một ngày đất rất là tốt có hai cái hoa rất là đẹp hoa nó như kiểu hoa cái lựu với mọi người giống là không biết là hoa gì mọi người đang uh, chụp ảnh à, Giang cũng chưa vào được đây, uh, quay phía ngoài cho mọi người xem đấy đây cái ngôi nhà lợp bằng uh, lá cọ à, nhà tranh thì à, là bằng nhà bằng gỗ đấy còn căn nhà này nguyên bản thì <laughs> giang cũng chưa tìm hiểu và cũng chưa được biết và cũng chưa dám nói được có thể là một người dựng lại Đấy, còn nguyên bản thì ờ, Giang cũng chưa tìm hiểu cũng không dám nói mình còn nguyên bản hay không nhưng mà ờ, tự tượng ngày trước là như này và vị trí này luôn đấy xung quanh nhiều người xem nhá ở khu này rất là mát mọi người ạ wow phía sau thì có ờ, một uh, dãy rừng cau đấy có cau luôn nha mọi người nhá đấy và ở khu vực này hầu như là mọi người là bảo tồn nguyên vẹn nhá đấy còn xung quanh thì là có thể là có người dân sống phía bên kia rằng thấy một người đá bóng này, tiếng ầm ầm này nhà dân bên cạnh ở khu vực nhà bác này thì không, ờ, không được phép đấy phía bên này đằng sau thôi đó khách hầu như là đến ờ, rất là đông mà đến từng đoàn hoặc là đi theo lẻ không có thì mình vào trong nhà chia sẻ một số hình ảnh cho mọi người cùng tham quan nhé đi một vòng tí nữa là mình không ờ, vào được đâu mọi người Ôi, căn nhà nó rất là thấp và kiến trúc cổ của ngày xưa các cụ ấy để cho các à, chị ở à, bằng à, đây là bàn thờ bố mẹ anh chị và cô đoàn dân hoan phải lễ là được đây đây đây mình lễ là được cũng không phải là nguyên bản đúng rồi chính xác mà bạn hồi hình hình lại thôi mình nói là mình ấy lại để cho các con cháu thế hệ sau đến có để tưởng tượng ra là là trước nó như này nó như này còn nó để nguyên bản 100 trăm trăm thì không có không không có à? vâng đúng rồi nhưng khi chưa mà cho đến bây giờ vâng cái này buộc lá cọ này cũng mới hết mà nhìn mọi người biết đúng rồi vâng. cái này là tất cả làm lại hết vâng. kể cả cái này cái này cũng không phải là nguyên bản không cái nồi niêu này khả năng <laughs> à, đúng rồi đấy cái nồi niêu này thì cái nồi này quá nồi, nồi đồng là đúng cái bát này thì uh, hợp lý cái bát này là đúng rồi đấy đúng rồi bát này ngày xưa chỉ có nồi đồng chứ không có nồi nồi đồng với nồi nồi đất vâng đấy đấy đấy luôn đó là những cái bác mà lớn tuổi lỗ à, này bác ấy cùng trải nghiệm và cùng phân tích với nhau để mình có thể biết hơn rõ và lịch sử khi mình biết thì mình mới có thể nói mọi người thì người ta gọi là mô phỏng uh, dừng lại những cái gì mà lịch sử trước đã như vậy để cho mọi người cùng tham quan Đây, uh, ờ, từ đây đi uh, mọi người có thể uh, sang tham quan là thân uh, gọi là hàng xóm của bố bác Hồ đây nhà bên cạnh bên này luôn để tí nữa mọi người à, cùng sang đấy đây vào phía bên trong này thì à, các đoàn là thay nhau vào để à, thắp hương đấy, đi sang phía bên cạnh khu vực nhà bác thì sẽ là cái khu vực mà gọi là mình gọi là hàng xóm của bố bác hồ đấy ở phía bên này có để xăm này đây một người là trồng hoa dâm bụt hết hai bên đường này đi này hàng rào thì được trồng bằng hoa dâm bụt mọi người ạ thì ờ, vườn ờ, lạc rất là đẹp tốt và trong quá trình ờ, mình đi chia sẻ như này thì anh cũng hỏi một số bác lớn tuổi một người đã từng ấy cái cây này rất là to mọi người này u đây có hai cây to nó sập rất là to và nó là từ lâu đời rồi Thank you. em vào hai hai lần lần này là thứ ba đấy nhưng mà không ờ, đi đi ờ, à, các bác là đi theo đoàn các bác sang bên kia không không mà đấy thì mình sang bên đây mình chia sẻ với mọi người nhé đây là hàng xóm của nhà bác Hồ đây là nhà ông Hoàng Xuân Tiệm hộ láng giềng nhà ông Nguyễn Sinh Sắc Đấy, có viết cả tiếng Anh ở đây nhá Hoàng Xuân Tiện Hào Mai Nguyễn Chính Sắc này Đấy, hàng xóm hàng xóm ờ, tới nhà bác Hồ bên này này nhà bác Hồ bên này thì hàng xóm sẽ bên này đó mọi người chia sẻ mọi người luôn đây hàng xóm bác Hồ này cũng ờ, được mọi người dựng lại ờ, nó tự tựa như vậy để cho mọi người dễ tham quan hình dung đó mọi người về đây là mọi người có thể được ờ, đi ờ, tham quan mọi người vào thoải mái tham quan mà trong đó cũng ờ, như bên nhà bác thôi chủ yếu thì mình đưa mọi người đi tham quan cái nơi mà bác sinh ra và lớn lên đó là cái căn nhà vừa nãy ở phía ra bên kia đấy hàng dâm bụt mà trước bác đã về quê thăm và có hình ảnh năm 61 bác về thăm đấy đúng nhà đó còn để nó nguyên bản thì cái nhà đấy thì chắc chắn em khẳng định là không phải nguyên bản trăm trăm được mọi người cũng thay thế rất là nhiều đấy tại vì qua năm tháng nó cũng sẽ hỏng mà à, tiếp tục đó thì à, từ làng sen đi khoảng hơn 3 km nữa thì mọi người sẽ đến làng chủ cũng thuộc xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an đó là nơi mà quê ngoại của bác là mẹ của bác bà Hoàng Thị Loan nhé đó để mọi người à, cùng à, biết à, mọi người sẽ đến đây mọi người sẽ để xem đó để tìm hiểu luôn đây cũng nhà hàng xóm của bác hết giờ mình sẽ đi uh, học này là đi theo lối ra và những cái khu vực này hầu như là một người là làm là tưởng niệm những cái nhà lưu trữ những cái hiện vật những cái gì còn lấy lại của ờ, bác đó đây cái phần này vườn vải vườn nhãn này rất là đẹp trong này mát lắm mọi người Ủa, rất là nhiều đoàn nha bộ đội này chiến chiến binh này rất là đông người đến rất là đông tham quan Đấy, nhưng video của Giang hôm nay là chia sẻ mọi người để cho mọi người biết về cái à, khu vực bác đã lớn lên và sinh ra một con người kiệt xuất để cho mọi người có thể về đây thăm ai chưa được về thì mọi người à, cố gắng về một lần để biết rất là đông luôn mọi Chắc là Giang cũng ờ, xin phép được ờ, dừng cái video của Giang đây thôi. Xin chúc cho mọi người có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và mát bên gia đình người thân nhé. Hiền nó ờ, sẽ tiếp tục ở video sau ghi hình cho mọi người xem về quê ngoại của bác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp tất cả mọi người ở video kế tiếp. Mọi người thấy hay thì nhớ cho Giang xin một like, một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người.